đến với một clip là hướng dẫn uh, tỉa nhánh và uh, để uh, bấm cho cây uh, leo lên tàn cho dưa kim hoàng hậu tại vườn của nhà ông Nguyễn Hữu Hùng ở thôn Thanh Quang xã An Thượng huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội và ở đây trên diện tích là một sào và Ờ, ờ, ngày trồng là ngày ngày trồng dưa kim hoàng hậu là ngày ờ, ông hùng có thể cho biết này được một tháng vâng tức là dưa này tuổi đời đã được một tháng rồi và đến thời điểm này là thời điểm mà chúng ta để bắt tàn cho nó để cho nó mình phải uh, bấm cái cái cái buộc cái cây cho nó để cho nó leo lên giàn và tại thời điểm này thì dưa ở đây nhìn chung là cây cũng khá là rắn giỏi nhưng mà nó phát rất nhiều ánh vậy thì ờ, mà dưa kim hoàng hậu của chúng ta chỉ lấy một trái trên một quả một cây thôi một trái trên một cây nhưng mà ánh nó ra nhiều như này thì các bạn sẽ xử lý như thế nào thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về xử lý bấm ánh bấm nhánh và bắt dàn cho dưa kim hoàng hậu vâng thưa các bạn ở đây ví dụ với những cây dưa như thế này với những cây dưa như này thì ta sẽ đếm đây nhá tôi lấy cái cây này cho dễ này ta đếm từ lá gốc lên lá gốc lên là 7 lá thì trong đây ví dụ như là cái lá gốc này là lá thứ nhất này lá này là lá thứ hai này thứ hai này lá này là thứ ba này lá này thứ tư này lá này là thứ năm lá này là thứ sáu và lá này là thứ bảy thì trong cái bảy nhánh này bảy nhánh trong bảy cái lá này mà nhánh nào ra thì chúng ta bỏ chúng ta tỉa bớt đi đây ví dụ như cái nhánh này nó rất là mầm nó rất là dài như này đẹp như này nhưng chúng ta phải cắt bỏ đi cái việc cắt bỏ này để làm gì ạ để từ nhánh thứ 8 trở lên thì khi mà có quả ở những giai đoạn mà giữa cây phát triển tốt này thì chúng ta lựa quả ở nhánh này đấy thì nó mới đẹp quả mới đẹp cái to còn nếu như ta lấy ngay quả gốc thì quả gốc nó có thể to nhưng nhưng chưa chắc đã đẹp cho nên các bạn phải tỉa hết nhánh này đi đấy đây nhá tỉa nhánh này có nhánh nào trong 7 cái lá đầu tiên từ gốc lên thì chúng ta phải tỉa bỏ hết các bạn nhé đấy ví dụ cái nhánh này là nhánh của thứ bảy đây nhưng mà nhìn thấy cái chiều hướng của nhánh này nó đẹp đấy nó đẹp nó mập thì chúng ta để lại để lại và chúng ta sẽ chọn quả ở trong những nhánh nào thì chúng ta sẽ chọn quả ở nhánh từ nhánh thứ bảy này cho đến nhánh thứ 10 tức là chúng ta sẽ lựa quả ở trong cái nhánh như thế này các bạn này đây nhá một này thứ chỗ này là thứ bảy rồi thứ bảy thì đến đây là thứ 8 này đến đây là thứ 9 này và đến đây là thứ 10 thì trong ba cái nhánh này một hai ba nhánh này thì chúng ta sẽ lựa lựa quả ở trong những cái kẽ nhánh này nó đâm ra thì quả nào đẹp quả nào to thì chúng ta lấy đấy đấy thì tiếp tục đối với cái cây dưa bên này đối với cái cây dưa bên này thì các bạn cũng tương tự như vậy chúng ta cũng cắt bỏ những cái nhánh cắt bỏ những cái nhánh đây ví dụ như cái nhánh này này là tôi cắt bỏ này đấy cái nhánh này đây nhánh này nó đẹp như thế này nhé nó đẹp quả nó đây nhưng chúng ta cũng phải cắt bỏ đi đấy đấy chúng ta như thế này chúng ta vẫn cắt bỏ và cái nhánh này có đẹp không cũng đẹp nhưng ta vẫn phải cắt bỏ đấy và ta cứ đến là từ gốc lên là nhánh nó phát ra trong 7 cái kẽ lá này thì ta bỏ đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cái nhánh thứ 7 này à, nó bé thì chúng ta cũng nên bỏ Và từ nhánh thứ 8 cho đến nhánh thứ 10 Thì ta lựa nhánh ở trong đấy mà nó ra quả thì chúng ta sẽ trong ba nhánh đó quả nào đẹp thì chúng ta lấy nhé đấy là giúp các bạn để về cái kỹ thuật mà bấm nhánh đây ví dụ ta sang hàng bên này hàng bên này nhé đây ta cũng làm như vậy các bạn này Đấy. nhánh gốc này ta bỏ này những nhánh gốc này ta bỏ hết này những cái nhánh này ta cũng và đến đây là từ nhánh thứ 8 trở lên chúng ta mới lấy các bạn nhé thành tương tự đây vậy tiếp tục sang những cây bên đây các bạn nhé ở đây thì nhánh nó ra ít những kiện bé này mình bỏ đi và các bạn sẽ hỏi rằng sau khi bấm nhánh xong và bắt dàn cho dương như này thì bao nhiêu lâu sau thì chúng ta sẽ dùng phân silic thì thưa các bạn làm dưa này đang ở độ tuổi là một tháng tuổi và cây thì ở đây cũng phát triển khá là rắn giỏi đây như cây này khá là rắn giỏi cũng khá là đẹp đấy thì sau đây chúng ta có thể dùng cái túi phân silic 300g ta hòa với tỷ lệ là 60 cho đến 100 lít nước và ta phun trực tiếp vào vào thân vào lá và riêng phần gốc thì các bạn phải phun đẫm bìa vào đây để làm gì thì trong giai đoạn này chúng ta đang chuẩn bị lựa quả cho nên là chúng ta phun vào thì để cho thứ nhất trước hết là cho bộ dễ khỏe thứ hai là để cho lá nó dày xanh cứng bóng và cái thứ ba là cho những cái phần nhánh của cái từ đốt thứ bảy cho đến đốt thứ 10 nó ra để cho nó hoa nó to hơn và hoa to thì quả mới đẹp thì chúng ta lựa quả trong cái cái cái cái, cái giai đoạn này thế nên là chúng ta phải dùng dùng cái phân silic 300 g chúng ta phun vào cái tác lựa quả trong giai đoạn này và đồng thời giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt và sau đó thì uh, trong quá trình uh, lấy quả thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là phun phân xịt tích ở giai đoạn nào để cho quả sinh trưởng và phát triển tốt và hạn chế bệnh hại trên dưa kim hoàng hậu và sau đây chúng ta đến phỏng vấn thủ vườn ạ vâng thưa ông Nguyễn thấy rằng là mình rất là tận dụng đất rất là tiết kiệm mình vừa là trồng đu đủ xong lại vừa là trồng <laughs> táo lại giờ dưa kim màu ngậu thì à, nói chung là phải chăng lọc quỹ đất ở đây cũng rất là à, hiếm phải không ạ vâng nói chung là trồng sen canh là được vâng à, mỗi thứ tí tại vì cái dưa này nó có chưa à, đến 3 tháng là thu vâng. thì mình trồng sen ở đây khi cây à, táo đu đủ là còn nhỏ mình uh, tức là lấy ngắn nuôi dài các bạn ạ mà tận dụng đất vâng uh, cứ hỏi là khi mà trồng cái nước ờ, kim hoàng hậu này thì mình đã áp dụng cái phân tích như nào đây lúc đang làm đất thì ờ, cái chỗ này một xào em cho em có hai gói hai gói hai gói từ năm cân hai gói từ năm cân vâng còn cái rắc nền xong là trồng trồng mang ra trồng nữa. vâng mang ra trồng trong nước tưới nước bình thường tức là mình thả phân vào các gốc này các hố để sau đó mình trồng hay là mình rắc xong mình cày rắc, bừa rắc giải ra xong cào cày bừa rồi đấy à đấy. mình rắc xong mình cày bừa vâng, cày bừa cho nó trộn đất thì nó à. đảm bảo nó không mất mất đi vâng. thì nó nằm trong ờ, trong đất dạ. trong đó thì cho cây ra trồng cây ra trồng trồng những cái cây nước rồi vài ngày nó trắng thì sau khi nó bén rễ lên thì mình để tưới tưới ờ, tưới gói ờ, 300 g. Vâng. 300 g cái nhử cái ít thôi. Vâng. Tức là một xong thì phun cả trên áo. Vâng. để mới phun có tưới có một hai lần để ý mới phun có lần trên áo. Tức là mình phun tưới cái túi 300 g là đã phun tới 3 lần và mỗi một xào như này là mình đã dùng tới 10 cân silic loại vâng, ờ, hai túi, loại 5 cân. 5 cân. Vâng. Và đến nay thì tình hình dưa của ông nhận xét là dưa của mình như nào? không phát triển mạnh dạo này cũng bận nhưng mà phải nói là dư ngọn to lắm rồi vâng. mới buộc lên xong rồi để chăm sóc vào và lại bắt đầu phun cho nửa nữa. vâng đây vâng. ngọn của nó như thế này các bạn này đây. mình có thể thấy rằng ngọn của nó mập này Đấy. ngọn mập và nó bơi cái độ bơi của nó rất mạnh như thế này thì nó rất là triển vọng Đấy. chứ còn nếu mà ngọn nó thụt vào hoặc nó sát lại Đấy, nó sát lại thì à, cái, cái chứng tỏ là cái cái dưa này cái cái, cái sức khỏe của cây dưa nó kém và cái sự phát triển của nó không được tốt đấy, ngọn mập ngọn mập vâng, bạn có thể thấy quay gần đây đúng ra là phải làm được sớm hơn vâng. thêm cân nhiều việc thế này giờ mới làm được cái này nhưng mà dưa nó phát triển này vâng đây cái ngọn này ngọn này bấm thêm cho nó một cái vào đây đây ngọn nó rất mập như này đấy cái thân của nó ông cảm nhận là cái thân khỏe vâng thân của nó cũng cứng chắc không được khỏe nói chung là dưa này ờ, ở đây cái dưa lê trong kia tốt lắm vâng ngọn như cái đũa mà nó bơi nó rất là đẹp như thế này đấy và ông Nguyễn Đức Hùng Nguyễn Đức Hùng đây cũng là chủ của một diện tích trồng nho hạ đen đấy thời điểm này thì chưa đến ngày thu hoạch và chúng tôi sẽ đến ngày thu hoạch thì chúng tôi sẽ nhà vườn để làm một cái clip về cái nho hạ đen ứng dụng phân bón silicon thất bắc giang cho kết quả năng suất chất lượng như thế nào thì chúng tôi sẽ mời các bạn đến tham quan tại vườn và ăn thử trải nghiệm đồng thời là học hỏi những kinh nghiệm về cái nho hạ đen cũng như là cái dưa kim và ngậu dùng phân bón silicon tân phát bắc giang à, trong thời gian vừa qua đạt kết quả như thế nào và à, thế thì à, thời lượng cũng đã hết và à, nếu như các bạn muốn à, sau đây muốn mua nho hạ đen hoặc dưa kim màu ngậu thì liên hệ với à, số điện thoại của ông Hùng ạ. Ừ, 037 599 4464. Số điện thoại của ông Nguyễn Minh Hùng là 037 599 644 4464. À 4464. Vâng. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Nguyễn Minh Hùng ở đây để các bạn hiện có thể mua giống nho hạ đen hoặc là à, mua nho, tới đây là mua nho thành phẩm cũng như là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 về các món à, phân tích cho trên sóc lại cây trồng và chào các bạn chúc các bạn một à, buổi bội thu